thường bất đồng quan điểm với nhau nhưng có một thực tế họ đều đồng ý rằng để kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán cần có một chiến lược ổn định dựa xây dựng dựa trên những quy tắc cơ bản nếu bạn đang không có danh sách quy tắc đầu tư được xây dựng cẩn thận thì bây giờ chính là thời gian để bạn làm điều đó hôm nay Hòa sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề cực kỳ cực kỳ cực kỳ thú vị đó là bộ quy tắc đầu tư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 nếu bạn đang không có danh sách quy tắc đầu tư được xây dựng cẩn thận thì bây giờ chính là thời gian để bạn làm điều đó và cách tốt nhất là để bắt đầu là học hỏi từ những người đã thành công trong sự nghiệp đầu tư của họ đúng không? Video này à, sẽ giới thiệu với bạn 6 nguyên tắc của bộ quy tắc của 6 nhà đầu tư thành công bậc nhất lịch sử. Hãy đầu tiên hãy nhớ lại một chút về những ngày đầu bạn đầu tư như bao nhiêu nhà đầu tư khác bạn lao vào đầu tư với rất ít kiến thức về thị trường đúng không có thể thậm chí lúc đó có những thời điểm bạn còn không biết sự chênh lệch giữa giá mua giá bán là gì rồi có thể bạn bán quá sớm khi thấy giá cổ phiếu lên hay là bạn bán quá muộn khi mà giá bắt đầu xuống dốc nếu mà bạn chưa từng tuân theo bất kỳ cái quy tắc đầu tư nào thì hẳn là đến thời điểm này kết quả bạn đạt được cũng không mấy khả quan đúng không vậy đã đến lúc bạn học hỏi từ những nhà đầu tư hàng đầu trên thế giới nhà đầu tư số 1 Dennis Graman ông ấy có một câu rất là nổi tiếng như sau hãy kiên trì với những giao dịch thành công nhanh chóng bỏ qua những giao dịch thất bại hãy nhớ rằng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ cần 30% tính toán của ta là đúng và miễn là khoản thua lỗ nhỏ hơn lợi nhuận là được Dennis Raman ông này là ai ông này đã xuất bắt đầu xuất bản cái tạp chí là The Grammar Letter vào năm 1987 đây là những cái bài bình luận mỗi ngày về thị trường toàn cầu được phân phối cho các quỹ các quỹ phòng ngừa rủi ro của các công ty tài chính lớn trên thế giới ông cũng là một nhà giao dịch tài năng là khách mời quen thuộc của những cái chương trình tài chính lớn ở Mỹ nguyên tắc cái nguyên tắc mà ông vừa đề cập á nó là một cái sai lầm rất rất cơ bản của hầu hết mọi người đấy là lời thì bán thật nhanh mà lỗ thì giữ thật lâu bạn nghĩ xem có đúng không bạn nghĩ xem có phải hầu hết mọi người đều phạm phải cái sai lầm rất cơ bản đó là lời thì bán thật nhanh cứ chăm chăm bán còn lỗ thì giữ thật lâu đó vậy bài học là gì bài học là trước tiên mình hãy duy trì mình hãy giữ những cái giao dịch mà đang có lãi đã đừng vội bán khi mà thấy có những cái tín hiệu lãi đầu tiên thứ hai đừng để mất kiểm soát trước một cái giao dịch thất bại trước một cái lần thua lỗ nhà đầu tư kiếm được tiền trong thị trường phải chấp nhận thua lỗ nhỏ khi giao dịch nhưng họ không nên chấp nhận những khoản thua lỗ lớn Raman ông chỉ ra rằng bạn không cần phải đúng trong hầu hết mọi lần giao dịch điều quan trọng hơn là tiếp tục giữ các khoản giao dịch thành công và nhanh chóng thoát khỏi những giao dịch thất bại số tiền kiếm được từ các phiên giao dịch thành công nó sẽ vượt qua những cái lần bị lộ và thế là bạn có lời đấy là quy tắc của người đầu tiên số 2 người đàn ông số 2 Warren Buffett cực kỳ cực kỳ nổi tiếng đúng không bạn cho có thể bạn sẽ bắt đầu đoán rằng họ sẽ nói là nguyên tắc số 1 là không để mất tiền nguyên tắc số 2 là xem lại nguyên tắc số 1 không bạn nhầm rồi ông có một câu cực kỳ nổi tiếng khác đấy là mua một công ty tốt với giá chấp nhận được thì tốt hơn là mua một công ty chấp nhận được với giá hỏi nghe kỹ nhá mua một công ty tốt với cái giá chấp nhận được thì tốt hơn là mua một công ty chấp nhận được với giá hời đó cái đó hết sức quan trọng ông Warren Buffett thì ông không có gì nói đúng không ông là được xem như nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử rồi nhưng ngoài việc là một trong những nhà đầu tư giàu nhất thế giới ông còn là tư vấn tài chính cho những cái nguyên thủ quốc gia khắp nơi trên thế giới mỗi lần ông phát biểu một cái là cả thế giới như rung chuyển luôn cả thế giới tài chính giới đầu tư rung chuyển theo mỗi lời ông nói ông được biết đến như người thầy của rất nhiều người đúng không rất nhiều người kêu là tôi đầu tư theo phong cách Warren Buffett đồ các kiểu và những cái lá thư mà ông gửi tới cho cái họ các nhà đầu tư mà đầu tư vào cổ phiếu Berkshire Hathaway của ông á, được sử dụng trong cái các lớp học tài chính ở khắp mọi nơi trên thế giới ông đưa ra hai lời khuyên quan trọng cho nhà đầu tư khi đánh giá một công ty hãy xem xét năng lực công ty và giá cả nghe kỹ nhá bạn nghe kỹ này khi đánh giá một công ty hãy xem xét năng lực công ty và giá cả năng lực công ty là quan trọng nhất bạn cần phải hiểu được bản cân đối kế toán tham dự các hội nghị và có lòng tin với ban lãnh đạo chỉ khi bạn nắm chắc năng lực của công ty thì giá cả mới được xem xét đến tức là xem giá là cái xem thứ hai theo như buffet á cái năng lực công ty tốt thì đừng hy vọng mua nó với cái giá rẻ mại không có đâu và nếu nó không phải là một công ty có năng lực mà bạn muốn mua nó chỉ vì giá hời thì hãy nhớ có một câu là tiền nào của nấy không phải tự nhiên mà giá nó thấp đâu không phải tự nhiên mà giá nó xuống như vậy đâu có lý do cả nhớ nhé tiền nào của nấy và đôi khi các công ty tốt có thể có giá rất thấp và khi bạn thấy hiện tượng này người mình cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn và nếu sau khi bạn tìm hiểu công ty vẫn có vẻ tốt thì hãy mua nó đấy là lời khuyên của Warren Buffett à ok bây giờ chúng ta sẽ đến người số 3 người số 3 là một người một nhân vật gọi là ông tên là Bill Gross ông có một câu kinh điển khác đấy là bạn thực sự thích một cổ phiếu cụ thể ư hãy phân bố khoảng 10% danh mục đầu tư cho nó mỗi sự đa dạng hóa nên cần xem xét kỹ không nên đa dạng hóa danh mục một cách tràn lan không nên đa dạng hóa danh mục một cách tràn lan bạn thấy có người thì nói về giữ cổ phiếu khi mà lãi bán khi lỗ người thì nói về chọn công ty đây thì nói về đa dạng hóa không nên đa dạng hóa danh mục một cách tràn lan Bill Gross ông là ai ông là giám đốc đầu tư của Pimco kiêm quản lý quỹ Total Return Pimco. Quy tắc trên của Ross nói về quản lý danh mục đầu tư, một cái quy luật phổ biến mà hầu hết những người mới đầu tư nên biết là đa dạng hóa danh mục đúng không? Hoặc là không đặt tất cả chứng của bạn vào một giỏ đúng không? Hoặc là không đặt tất cả vốn của bạn vào một mã chứng khoán đúng không? Đa dạng hóa nó là một cái quy tắc đầu tư chung nhưng bạn phải biết điểm yếu của nó. Điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó là nó làm giảm cả lợi nhuận luôn khi một trong khi một trong số các mã chứng khoán tăng giá còn những mã khác thì không tăng thì nó sẽ làm giảm lợi nhuận của bạn vậy kiếm được tiền trên thị trường cũng có nghĩa là tận dụng cơ hội dựa trên những nghiên cứu đầy đủ nhớ nhé kiếm được tiền trên thị trường cũng có nghĩa là dựa tận dụng cơ hội dựa trên những nghiên cứu đầy đủ hãy luôn giữ một ít tiền mặt trong tài khoản của bạn cho những cái cơ hội mà cần nhiều vốn hơn và đừng chần chừ hành động khi bạn tin rằng nghiên cứu của bạn vạch lối cho thành công tức là khi mà bạn thấy nghiên cứu của bạn nhiều lần bạn đã thấy nghiên cứu về công ty đó là chính xác thì phải hành động thật nhanh đó và hãy cẩn thận với sự đa dạng hóa đấy là quy tắc của Bill Gross số 4 hoàng tử Awale Bin Talan trước khi bạn thắc mắc ông là ai hãy nghe cái câu nói kinh điển của ông Tuy bây giờ chúng tôi đang tạm thời bị tổn thất nhưng tôi là một nhà đầu tư dài hạn. Có thể bạn chưa bao giờ nghe nói về hoàng tử Alawen bin Talan này nhưng ông là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong thế giới đầu tư và ông tất nhiên rồi đến từ Ả Rập Xê Út. Ông là người sáng lập ra cái tập đoàn Kingdom Holding Company. Nếu có ai đấy mà có lý do mà để hoảng loạn khi mà thị trường đi xuống thì người đầu tiên phải là ông này. Tại sao? tại vì trước khi mà cái cuộc đại suy thoái diễn ra năm 2008 ông sở hữu tới 14,9% cổ phần của City Group là một cái tập đoàn rất là lớn ha và một với một cái mức giá mà lúc đó nó cao hơn rất nhiều so với khi nó bị suy thoái bên cạnh đó ông còn sở hữu rất nhiều bất động sản ở Ấn Độ và nó cũng mất giá cực kỳ đáng kể theo cuộc suy thoái năm 2008 2009 đó trong cái thời kỳ đó những người khác bán tháo chứng khoán còn ông hoàng tử Awale Bintala này ông làm ngược lại ông làm theo cách của những nhà đầu tư giỏi nhất đấy là sao đấy là giữ cổ phiếu trong thời gian dài chú ý đến bức tranh tổng thể của thị trường và nhận cổ tức trong khi đợi sự biến đổi trong dài hạn giao dịch theo kiểu lướt sóng ngắn hạn hoặc trung hạn cũng tốt nhưng đối với một danh mục đầu tư lớn bạn nên hướng đến dài hạn đấy là lời khuyên của hoàng tử Alawel Bin Thalang đấy là quy tắc đầu tư của ông ok vừa rồi chúng ta vừa trải qua bốn người rồi bây giờ sẽ là người số 5 này Cole Icahn ông này rất là đầu gấu tại sao như vậy tại vì câu nổi tiếng kinh điển của ông là câu này trong nghề này bạn sẽ học được một điều rằng nếu muốn có một người bạn thì hãy đi mua một con chó <laughs> thấy không bạn thấy không ông rất là đầu gấu ông phát biểu cái câu như vậy đó với cả giới tài chính với tất cả mọi người Khan Khan này Khôn Hai Khan này ông là nhà đầu tư góp vốn tư nhân và ông là một cái corporator chuyên chuyên nghiệp tức là sao tức là ông chuyên thâu tóm doanh nghiệp bằng cách mua lượng lớn cổ phần của công ty ông nắm giữ cổ phần của Yahoo này Clorox này của rất nhiều công ty lớn trong những năm qua ông gây thù chuốc oán với không ít người đó ngay cả cái câu nổi tiếng của ông là biết ông như thế nào và ông gọi là rất nhiều người không ưa ông mình nghe câu của ông nhưng mà mình cũng không nên nghe quá cứng nhắc nếu mà bạn để ý trước đây đã bao nhiêu lần mình đọc báo mình xem tin thời sự mình nghe lời khuyên về chứng khoán nghe lời khuyên về một mã mà tăng nóng tiếp theo từ một người quen một người bạn tin tưởng của mình và sau đó kết quả hiển nhiên là mình bị mất tiền đúng không mình chỉ nên làm theo lời khuyên sau đấy là tự nghiên cứu một cách tổng thể dựa trên thực tế chứ không phải ý kiến cá nhân của mình nha nghiên cứu tổng thể dựa trên thực tế từ các nguồn đáng tin cậy các lời khuyên khác có thể được xem xét và xác minh tuy nhiên chúng không nên là lý do duy nhất để bạn đầu tư nhớ nhé các lời khuyên khác xem xét và xác minh nhưng mà không phải là lý do duy nhất để mình đầu tư rồi số 6 này số 6 là người đàn ông tên là Carlos Slim Carlos Slim có một câu rất kinh điển của ông đó là tôi tin rằng tất cả sự nghèo đói ở Mexico và Mỹ Latin giống như đang xảy ra ở Trung Quốc lại chính là cơ hội tuyệt vời để phát triển hay nói cách khác nó là cơ hội đầu tư cái này hiểu hơn sao ông này là ai có nổi tiếng hay không có giàu hay không một trong những người giàu có nhất thế giới sẽ có tên ông vì sao vì ông sở hữu hàng trăm công ty và có hơn 250.000 nhân viên 250.000 nhân viên tức là chủ tịch tập đoàn kinh đô chỉ có 10.000 nhân viên thôi bạn tưởng tượng được cái độ cái độ lớn của ông không chủ tịch tập đoàn kinh đô hay là các tập đoàn Vingroup khác quay quanh khoảng vài chục ngàn nhân viên thôi ông có sở hữu tới 250.000 nhân viên gấp hàng trăm lần câu nói trên của ông thể hiện quan điểm của các nhà đầu tư giỏi nhất đó là sao ờ, tức là họ không chỉ nhìn vào những gì xảy ra hiện tại mà nghiên cứu động lực của một công ty hay là toàn bộ nền kinh tế nó cách nó tương tác với đối thủ cạnh tranh rồi họ sẽ đón đầu những cái xu hướng đón đầu những cái thứ xảy ra trong tương lai họ luôn nhìn xa trong rộng nếu ngay bây giờ bạn đang tìm kiếm cố gắng hùa theo phong trào của một khoản đầu tư lợi nhuận ngắn hạn thì có thể mình đã bỏ lỡ cái nước cờ lớn tiếp theo đâm ra hãy cố gắng tìm những công ty tiềm năng nhưng mà mình luôn neo danh mục của mình vào những công ty mà lớn có thành tích tương đối ok một chút ha mỗi 6 nhà đầu tư vừa rồi họ đều là những học sinh họ đều từng là học sinh của người thầy có tên là thị trường và bây giờ họ trở thành những cái người mà dẫn dắt thị trường và nói Hoàng Hoàng cũng có một bộ quy tắc đầu tư trên thị trường và cũng đạt được lợi nhuận rất tốt từ đó và nếu mà bạn muốn biết bộ quy tắc của Hoàng hãy bấm vào đường link mô tả bên dưới video này để tham gia các buổi chia sẻ online và chia sẻ về bộ quy tắc đầu tư phù hợp và hiệu quả với thị trường chứng khoán Việt Nam nha Ok hai bí quyết thực chiến đầu tư bất bại của Paul Tudor John Han ông này là ai tại sao lại có cái clip này ông này là nhà sáng lập của Tudor Investment Corporation ông cái công ty đó là công ty quản lý cho các đối tác đầu tư gọi là đa quốc gia và giống như là một cái quỹ phòng hộ vậy đến tháng 3 năm 2011 ông được ước tính có tài sản ròng tức là những cái thứ mà quy đổi thành tiền là khoảng 3,3 tỷ đô theo tạp chí Forbes và ông được xếp hạng là người giàu thứ 107 của nước Mỹ và bạn có biết không cho tới tận thời điểm hiện tại dường như Paul John, Paul Tudor Jones này ông vẫn là một cái tượng đài được nhiều nhà giao dịch ở thế giới ở Mỹ người ta xem là thần tượng phong cách giao dịch của ông nó ảnh hưởng tới rất nhiều người khác và ông có những cái triết lý hết sức là thú vị triết lý giao dịch của ông hết sức là thú vị những cái triết lý đó mình có thể áp dụng được ở thị trường Việt Nam nên Hoàng mới làm cái clip này làm cái video này để chia sẻ cho bạn à, cái triết lý đầu tư của ông đưa ra ông được đúc kết gọi là ngắn gọn như sau thị trường tài chính chứng khoán luôn ở trong tình trạng bất ổn và biến động mạnh vì thế khi chọn tham gia vào một giai đoạn thị trường nhà đầu tư luôn phải nghĩ ra trước càng nhiều kịch bản càng tốt chúng ta kiếm lợi bằng cách chiết khấu những điều chắc chắn và đánh cược vào những điều bất ngờ tức là ông kiếm lợi bằng cách là gọi là chiết khấu những điều chắc chắn tức là cái những cái chắc chắn đó mình kiếm những cái phần nhỏ và mình đánh cược vào những điều bất ngờ đó là cái tư duy đầu tư của ông có một cái câu nói mà ông luôn gọi là nhắn nhủ nhân viên của mình trong cái quỹ phòng hộ của ông ấy đó là mỗi ngày tôi đều giả thiết những lệnh mình đặt vào đều có thể sai tại vì chỉ có một thứ chắc chắn là không có gì chắc chắn cả đúng không câu mà họ vẫn hay nói ok chiếc quy tắc số 1 nguyên tắc quan trọng đầu tiên của ông gọi là xương máu gọi là xương tủy của ông luôn đó là đừng bao giờ bình quân ra xuống là đối với ông quy tắc này đặc biệt quan trọng ông gọi là ông có một cái câu nói ông đã treo một cái câu lên câu chỉ có ba từ thôi loser event loser có nghĩa là chỉ có những kẻ thua cuộc mới bình quân ra xuống nó ông để nó ngay trên bàn làm việc của mình để tự nhắc nhở mình là không bao giờ được bình quân ra xuống nói đến câu chuyện bình quân ra xuống là hoàng lại nhớ lại một người bạn của hoàng cái anh đó là hoàng quen anh cũng lâu rồi hồi trước anh đầu tư cái công ty mà từ giá 50 ngàn nhưng mà nó giảm xuống nó giảm xuống 45 ngàn anh mua tiếp nó giảm xuống 40 ngàn anh mua bình quân giá xuống tiếp nó giảm tới 30 ngàn anh mua bình quân giá xuống tiếp nó giảm tới 20 ngàn anh mua tiếp nó giảm tới 10 ngàn anh vẫn tiếp tục mua tới lúc nó giảm tới 5 ngàn anh vẫn bình quân giá xuống và anh mua nhiều tới mức độ mà những người gọi là những người hội đồng quản trị trong đó kêu anh gọi là thôi vào làm hùn vốn chung luôn đi chứ mua nhiều cổ phiếu quá rồi là thành giống như kiểu là thành thành viên luôn rồi nhưng anh lên cổ phiếu nó lên 6 7 ngàn anh bán bán bán bán tức là nó chỉ cần hồi nhịp nhẹ vài nhịp như vậy bán anh vẫn có lời anh không bị lỗ cái đó <laughs> cái bình quân ra xuống kiểu đó nó là trò chơi mà anh gọi là buôn tài không bằng dài vốn tức là khi mà nếu mà bạn buôn bán mà không giỏi nhưng mà bạn có đủ vốn bạn kiên trì thì bạn thắng giống như cái cách mà những cái gọi là những cái tập đoàn lớn họ làm á tức là họ đầu tư họ chịu lỗ chịu lỗ thời gian đầu xong rồi dần dần dần dần dần dần dần họ chiếm được thị trường họ chiếm được thị phần lúc đó họ thắng gọi là buôn tài không bằng giải vốn là như vậy nhưng quay trở lại câu ờ, cái câu chuyện của chúng ta ha ông Paul Jondor này ông vậy không bao giờ bình quân ra xuống đối với ông khi một nhà giao dịch vĩ đại thì phải treo câu này trên bàn làm việc tức là không bao giờ được bình quân ra xuống bình quân ra xuống nó có cái sức cám dỗ cực kỳ lớn tại vì bạn cảm giác là bạn không bị lỗ cảm giác cảm giác là bạn không bị lỗ nhưng mà thực ra là bạn đang bỏ rất nhiều tiền vào càng lúc càng nhiều tiền hơn với thương vụ này và nó cực kỳ nguy hiểm khi mà mình không có thông tin cụ thể theo chiều hướng tốt bạn hiểu không tức là mình cứ mua vào mua vào mua vào nhưng mà mình không có một cái gì chắc chắn là cái công ty đó nó sẽ tốt lên cả mình không có tin gì chắc hết và ông bảo là nếu mà mình có một vị lệ vị thế thua lỗ tức là mình mua mà nó bị lỗ mà khiến mình lo thì mình phải thoát nó ra ngay lập tức và vì sao vì mình luôn có thể mua lại đúng không mình luôn có thể mua lại bất kỳ lúc nào mà khi mà mình thấy lỗ mình phải lập tức bán ngay lập tức cái ông Paul Jondor này ông bảo là nhà giao dịch có hai cái tài sản quan trọng cần phải bảo vệ đó là vốn và niềm tin đầu tiên là mình tiền mình nhớ bạn mình nhớ mà vẫn hay nói phải còn tiền thì mới tham gia thị trường này được thứ hai là phải có niềm tin nếu mà ngay cả từ trong từ trong đầu mình mà mình còn không tin là mình làm được thì mình không làm được gì cả đầu tiên mình phải có niềm tin trong đầu mình rồi kế đến với những cái khác đúng không có niềm tin niềm tin là cái đầu tiên à, rồi kế đến với những cái khác nữa giao dịch mà khiến mình lo lắng mất ngủ thì đó không phải là giao dịch mình mua bán chứng khoán mà khiến mình hồi hộp từ ngày này sang ngày khác lo khi giá giảm lỗ vài chục triệu thì lỗ vài chục triệu vài trăm triệu thì đó không phải là giao dịch đó không phải là cái thứ mà mình nên làm nó sẽ bào mòn sức khỏe của mình nó sẽ bào mòn niềm tin của mình còn tiền là còn hy vọng ha bạn hãy nhớ đừng bao giờ để thua lỗ quá nặng nề khiến mà mình lỗ nhiều quá mình không muốn quay lại đầu tư nữa thế đó là lúc đó là xong rồi lúc đó là mình gọi là giã từ cuộc chơi rồi và hãy nhớ cái một điều nữa đừng bao giờ quá lo lắng về việc mình đã mua hoặc bán ở mức giá nào tức là việc mình mua ở cái mức giá bao nhiêu không nó không quá quan trọng đâu quan trọng là cuối cùng mình có lãi không bạn nhớ có rất nhiều người hay băn khoăn là ê anh thấy free stock nó báo mua mã này mã này mã này giá bao nhiêu đây vậy anh mua lên một tí có được không tại anh thấy nó qua giá rồi hay là bây giờ anh mua xuống một tí nha có được không cái chuyện đó nhiều khi nó không có quan trọng quan trọng là mình mua xong rồi mình có lời mình thường thì hoàn thấy báo mua là hoàn mua thôi đắt vài like lệch vài like không quan trọng không bao giờ quan trọng quan trọng là cuối cùng mình có lời đó là cái quan trọng rồi cái ông này ông được mệnh danh là phù thủy chứng khoán ha thì ông quan trọng là ông nói một câu là không quan trọng là mua ở mức giá cao hay là cố gắng mua thật thấp điều quan trọng là bạn có thể bán ở mức giá cao hơn cái đó cái cuối cùng là cái quan trọng nhất là cái mà mình có thể bán ở mức giá cao hơn ok bạn nếu đây là lần tiên xem video này nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút chuông nha rồi tiếp nào cái quy tắc số 2 quy tắc khoan giao dịch số 2 quy tắc giao dịch quan trọng nhất là phòng thủ không phải là tấn công ông bảo vậy đôi khi trong đầu tư phải biết rõ mức dừng lỗ của bạn như ờ, là ông từng nói là first risk tức là cái rủi ro trước tiên là phải nghĩ đến rủi ro ông vợ bởi vậy mới, mới có câu là tôi luôn giả định mình có thể sai nếu mà mình sai thì mức mức chịu đựng của mình là bao nhiêu nhưng hàng là hàng mức rủi ro của hàng chỉ vào khoảng gọi là 10 phần trăm của 1 phần 10 à, đó mà của 1 phần 3 của 1 phần 10 nó tức là mức rủi ro hàng chia nó cực kỳ nhỏ trước tiên là mình phải nghĩ đến rủi ro của mình và mình hạn chế cái mức rủi ro của mình thấp nhất hãy bảo vệ vốn tiền vốn của bạn cẩn trọng giống như ở đây người ta ví dụ là giống như người thợ lặn chui đến bình dưỡng khí vậy đúng không nếu mà khi mình lặn cái bình dưỡng khí là cái sống còn của mình tất cả mọi thứ mình phải bảo vệ nó không để nó bị xì không để nó bị hỏng gì cả tại vì đang lặn sâu dưới biển mà bình dưỡng khí nó hỏng một cái thì xác định là chết cực kỳ nguy hiểm đó còn đây có một cái lưu ý đặc biệt nữa là ông này ông bảo là tôi không bao giờ mua các cổ phiếu nằm dưới đường MA 200 dưới đường trung bình di động 200 ngày đây là cái quy tắc nổi tiếng của ông ông Paul Tudor Jones này và cực kỳ nhiều người đã follow theo cái chuyện đó ông bảo là khi giá đóng cửa dưới MA 200 ngày thì nó là tiêu chí để ông thoát ông bán ông không giữ cái cổ phiếu đó nữa cũng không giữ cái lần giao dịch đó nữa khi mà ông giao dịch cái lưu ý tiếp theo á ngoài cái dừng lỗ về giá tức là giá nó đạt bao nhiêu nó cắt còn cái dừng lỗ khác là về thời gian cái này mới vui này cái này rất nhiều người gọi là không có dừng lỗ về thời gian thôi bây giờ lỗ mình chuyển sang đầu tư dài hạn có nhiều người bạn có thấy có nhiều người bảo thôi bây giờ lỗ không sao để coi như đầu tư dài hạn đâu phải thật ra mình lỗ rồi cái cổ phiếu nó xuống có khi không bao giờ nó lên và có khi không bao giờ nó lên lại cái mức đó nữa lúc đó mình đâu phải là mình đầu tư dài hạn đâu mình gọi là mình bỏ lơ đó thông thường mọi người thường hay dùng cắt lỗ về giá nhưng mà những cái người cao thủ giao dịch ấy, họ còn cắt lỗ theo thời gian nữa. ví dụ này, tức là sao ta tức là họ tức là tại sao tại vì họ hiểu cái nguyên tắc giao dịch và cái kỳ vọng của họ họ kỳ vọng là trong bao nhiêu khoảng thời gian đó nó phải tăng còn nếu nó không tăng thì họ cắt họ tìm cơ hội mới nó là cái thời gian thời gian cũng là chi phí cơ hội ông Paul ông nói là các chiến lược giao dịch của tôi đòi hỏi giá phải chạy nhanh và nhanh chóng sinh lại. chỉ cần một khoảng thời gian nào đó giá không đáp ứng được một số tiêu chí của tôi tôi sẽ xem xét cắt lỗ tới mức độ vậy luôn á những cái người mà đầu tư chuyên nghiệp họ cắt lỗ cả về thời gian thời gian là cái thứ mà nó còn quan trọng hơn cả tiền bạn có để ý mỗi ngày trôi qua mình không lấy lại được không thời gian mỗi người là có giới hạn mỗi người gọi chọn những việc quan trọng như gọi là ngồi đây ngồi xuống để tìm tài liệu để quay clip này cũng là một việc đòi hỏi thời gian cũng là một việc quan trọng à, nên bạn thấy clip này hay nhớ comment thanh và giúp bạn chia sẻ nó để có thêm nhiều động lực để làm tiếp bạn rồi ví dụ này ví dụ nhé quay lại câu chuyện về các lỗ thời gian của mình hãy tưởng tượng bạn đang đón một cái gọi là xe buýt đi làm lúc 6 giờ sáng gọi là lịch trình hàng ngày của mình xe buýt 6 giờ cứ 6 giờ 6 giờ 15 nó tới đó đúng không nếu một ngày nào đó mình đứng đợi mà khoảng 6 giờ 15 mà mình vẫn chưa thấy nó thì ok ok thôi chắc là nó trễ một tí 6 giờ 15 6 giờ 20 tức là nó có thể tới mình nghĩ đấy là chỉ là một cái gọi là kẹt xe rồi thì nó nó sẽ trễ thôi đúng không nhưng mà nếu mà 6 giờ 15 mình đợi một tiếng đồng hồ tới 7 giờ 15 mà nó vẫn không thấy cái xe buýt đâu thì lúc này mình biết là trên có cái vấn đề không đáng không có xe này nọ là phải có xe kia tới đúng không mà đây đợi một tiếng đồng hồ mà không có xe nào tới lúc này là mình lập tức mình phải chuyển sang phương án khác mình phải đặt grab hay là mình phải đi làm sao đó mình phải bắt xe ôm hay làm sao đó để mình đi làm mình không thể đợi xe buýt được nữa đó là cái cắt lỗ về thời gian năm quy tắc đầu tư bí mật của Mohamed Pabrai bạn càng đơn giản thì bạn càng có thể kiếm được nhiều tiền ok bắt đầu nào ông Mohamed Pabrai này thì Hoàng đã có một video của ông ông là một doanh nhân nhà đầu tư và là nhà từ thiện người Mỹ nhưng mà gốc Ấn Độ và đối với ông Pabrai ấy, cái chiến lược mà ông theo đuổi suốt cái cuộc đời đầu tư của ông á nó rất là đơn giản luôn đó là học thành thạo một phương pháp và vận dụng cho thật tốt bạn có thấy không những cái người thành công họ có những cái điểm chung cái câu này có làm bạn liên tưởng đến có phải là Lý Tiểu Long cũng đã từng nói một câu không tôi không sợ một người biết gọi là 10.000 ờ, cú đấm mà tôi chỉ sợ một người luyện một cú đấm luyện 10.000 lần đó tức là có một phương pháp và họ thành thạo nó họ vận dụng nó cho thật tốt họ có quy tắc đầu tư họ có chiến lược họ có kỹ thuật và họ không cần biết nhiều họ chỉ cần một món thôi nhưng mà họ rất là rành nó họ dùng nó một cách gọi là xuất sắc họ kiếm được tiền à đó ống chốt lại khi càng đơn giản chúng ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền và trong suốt quá trình đầu tư á, thì ông Paprai ông chia sẻ chủ yếu ông đầu tư vào những công ty vốn hóa nhỏ à, có mức khoảng 500 triệu đô thì đối với gọi là thị trường tài chính thế giới thị trường tài chính Mỹ thì 500 triệu đô là nhỏ còn Việt Nam thì nó sẽ là bỏ bớt đi một con số không ha nó sẽ là rớt vào khoảng 50 triệu đô là mid và small cap thì sẽ nhỏ hơn một chút nữa đó ông chia sẻ là phong cách đầu tư của ông cũng chủ yếu tập trung vào hai cái nhóm mà Hoàng vừa mới kể nhóm mid và nhóm small cap thôi và trong suốt cái giai đoạn quỹ của ông ông có một cái quỹ riêng nha trong suốt cái giai đoạn từ 2005 đến 2015 cái quỹ của ông luôn đạt tỷ suất sinh lời là khoảng 30% mỗi năm đó và bên cạnh cái lợi nhuận bình quân hàng năm thì nó cũng rớt vào khoảng từ hơn 18% trong 20 năm kể từ năm 1990 đó và vậy năm cái quy tắc đầu tư của ông là gì à, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó là gì quy tắc số 1 mua những cổ phiếu giá trị thấp khi hầu hết ai cũng chê bai nhưng mà doanh nghiệp đó quan trọng là nó phải có tiềm năng phục hồi nha bạn hiểu tức là mua những cổ phiếu ở những cái gọi là bị mọi người chê nhưng mà cái cái nhưng mà này nó quan trọng nó có tiềm năng phục hồi giống như có một kỳ là ông Peter Linh ông cũng mua một cái kiểu mua của ông là ông mua những cái doanh nghiệp mà gọi là sao ta gọi là nó hay bị tai tiếng tiếng đồn là mafia đồ các thứ đó hay là Warren Buffett cũng có một kỳ ông mua cái uh, cái cái công ty gì mà của có cái thẻ Visa mà nó bị một cái vụ gọi là vụ lùm xùm về công ty con của nó gọi là vỡ nợ bán dầu giả gì đó đó và tất cả những người đó họ đều gọi là khi thấy một cái công ty nó bị chê bai nó có tai tiếng nhưng mà cái ngành nghề kinh doanh chính cái năng lực phục hồi của nó vẫn còn thì họ mua à, ông Parai ông bảo rằng tôi mua những thứ có giá trị thấp chẳng ai ngó đến tôi giữ chúng cho đến khi chúng tăng giá và mọi người đổ xô đi mua à, nó cực kỳ đơn giản nhưng mà khó làm đúng không nghe đơn giản nhưng mà khó làm thì đúng rồi những cái dễ ai cũng làm được thì làm gì ra tiền phải làm những cái thứ khó mà làm được thì mình mới kiếm được tiền đúng không bạn cứ để ý trong cuộc sống vậy những cái gì mà càng dễ làm thì nó gọi là tiền nó càng ít và cạnh tranh nó càng cao những cái gì mà càng khó làm thì bạn càng kiếm được nhiều tiền và cái sự cạnh tranh nó càng ít tại vì không mấy người làm cái đó với bạn à. cái phương châm của ông là rất đơn giản thôi mua rẻ bán đắt chọn đúng thời điểm nên ông cực kỳ thành công gọi là cả chứng khoán này cả bất động sản này cả kinh doanh này cả trái phiếu này ok nếu đây là lần tiên bạn xem video này hãy bấm đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông báo khi ra video mới nhất nha rồi tiếp quy tắc số 2 này xác định rõ ràng giá trị nội tại của doanh nghiệp giờ sao biết sao mà xác định rõ, rõ ràng đúng không cái khái niệm giá trị nội tại này á nó xuất phát từ việc mỗi cái cổ phiếu nó đại diện cho cái quyền sở hữu công ty tức là ở những cái thị trường mà nó ok ấy, thì ở Việt Nam mình cũng có những cổ phiếu ok và những cổ phiếu không ok nhưng mà với bây giờ mình bỏ qua những cái cổ phiếu không tốt đi ha mình nói những cái cổ phiếu ok thì cái cổ phiếu á, mình giữ nó đại diện là mình có một cái là người góp vốn là người cổ đông và mình gọi là cũng là đồng sở hữu một phần cái công ty đó và mình được quyền phân chia lợi nhuận khi mà công ty làm ăn có lời thông qua hình thức trả cổ tức bằng tiền hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu và những cái lợi ích khác mà hoạt động của kinh doanh của công ty tạo ra ha đó nên cuối cùng á cái tổng giá trị của cái dòng tiền mà mình nhận được và những cái lợi ích khác á, nó quy về giá trị hiện tại thì nó là giá trị nội tại của cổ phiếu cái này bạn có thể tìm trên kênh ngoài cái video về gọi là định giá theo DCF rồi định giá theo P trên E ha, để mình xem kỹ cái cách định giá cái giá trị nội tại của doanh nghiệp mình phải tính sao rồi áp dụng chỉ số nào nó khá là phức tạp ạ à, chứ không phải đơn giản rồi có một cái đặc biệt ở đây cái ông Pa Price này ông rất thường xuyên nghiên cứu giá trị nội tại của doanh nghiệp nếu mà ông nhắm tới doanh nghiệp nào tức là bạn thấy không tức là khi mà mình nghe cái cái câu chuyện đó thì mình phải nhìn được bản chất đằng sau tức là ông không phải đùng một cái ông thấy cổ phiếu ông mua liền mà ông nghiên cứu rất là kỹ và nghiên cứu nhiều lần chứ không phải đùng một cái là mua liền à rồi yếu tố số 3 luôn mua cổ phiếu ở mức biên an toàn margin of safety là sao ai cũng thích việc mua hàng khi đang giảm giá đúng không và tương tự như vậy mua cổ phiếu cũng vậy nhưng nhưng nhà đầu tư thông minh là những người mà luôn mua được cổ phiếu ở mức giá thấp hơn đáng kể so với cái giá trị thực của nó và thường cái mức giá này nó sẽ chỉ xuất hiện khi mà doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng và cái mức tranh lệch đó, nó gọi là cái biên an toàn à, biên an toàn là một cái khoảng cách an toàn để mình phòng ngừa rủi ro khi mà lỡ mà mình thứ nhất là mình tính toán sai cái giá trị nội tại của cổ phiếu hay là cái giá trị nội tại cổ phiếu nó bị sụt giảm đi nữa thì mình vẫn mua cách xa mức đó à, ví dụ mình tính biên mình tính giá trị của nó khoảng 100 nhưng mà mình mua 50 thì là mình cách rất xa cái gọi là mình có cái biên an toàn là 50 ở đây lỡ mà giá trị nội tại của nó giảm hay lỡ mà mình tính trần nó giảm xuống thì mình vẫn có một cái khoảng an toàn nó gọi là cái biên an toàn và cái này á thì nó tùy thuộc vào mức độ thận trọng của mỗi người mà mỗi người sẽ có một cái mức độ biên an toàn khác nhau à, và cái ông Parabright này ông nói ông Benjamin Graham á cái ông gọi là cha đẻ của lý thuyết đầu tư giá trị á thậm chí có những thời điểm ông chỉ mua cổ phiếu khi mà giá giảm còn một nửa tức là giảm 50 phần trăm so với giá trị nội tại thì ông mua ha đó ok yếu tố số 4 đầu tư bạn phải bảo toàn vội bạn phải bảo toàn số tiền mình có bạn thấy không tất cả những cái người đầu tư gọi là uh, gọi là lỗi lạc gọi là kiếm được nhiều tiền họ đều có điểm chung và khi mà hoàn chia sẻ về những cái này bạn thấy họ có những điểm chung của họ giống nhau hết chỉ khác nhau ở cách đầu tư thôi ở cái cách mà mỗi người sử dụng những cái công thức những cái quy tắc phù hợp với cái thời đại của họ phù hợp với cái thị trường của họ à, còn những cái như gọi là ai cũng cần phải hết sức cẩn thận trong việc giữ tiền rồi như hồi nãy đó họ có thể mua những công ty mà giá trị nó vẫn tốt chỉ có nó khủng hoảng gì đó thôi à. rồi tiếp cái yếu tố số 4 này ông Papra ông bảo là mình hãy tránh xa những cổ phiếu mà có nguy cơ rủi ro cao ở Việt Nam là gì ở Việt Nam là những cái hàng mà trong cái rút hay phím hàng á, là những hàng mà có nguy cơ rủi ro cao ha hoặc là những cổ phiếu mà ai cũng biết là cổ phiếu gì đó thì là những cổ phiếu có nguy cơ rủi ro rất cao và hãy nhớ mình nên rót vốn vào những trường hợp rủi ro đã được đánh giá thấp hơn à, chứ đừng tập trung vào những mã mà rủi ro cao mình đánh giá thấp hơn ở đây là những cái mà mình đã cân đối mình thấy là à, nó ít nguy hiểm hơn những cái mã kia tại vì hầu hết hầu hết ở Việt Nam thì mọi người đều thích gọi là thích gọi là đu theo và thích gọi là thích tham gia in vào game để mà mong ăn được của các đội hay các thứ cái chuyện đó nó cực kỳ khó nên thường là mọi người lỗ nhiều là như vậy à. rồi và hãy nhớ ông ở đây ông có một cái lưu ý nữa trong cái bảo toàn vốn là giữ các khoản phí giao dịch và thuế ở mức thấp nhất cũng là một nguyên tắc quan trọng bạn thấy không tức là ngay cái chuyện phí giao dịch ở đây là sao là cái chuyện mà mình bớt mua tới mua đi bán lại mua đi bán lại liên tục nó sẽ giảm nó sẽ tiết kiệm được mình rất nhiều tiền và khi cứ có một đồng tiết kiệm là mình có thêm một đồng để đầu tư nó là như vậy ông ông cái ông Pabrai này nè trong những cái thời điểm nhất định á ông không đa dạng hóa danh mục đâu và gọi là ông có thỉnh thoảng thôi thỉnh thoảng thôi ông không thích cái chuyện mà liên tục đa dạng hóa danh mục rải tiền hết công ty này đến công ty khác để phân bố rủi ro ông chỉ tập trung vào những cái doanh nghiệp thật sự tiềm năng tại vì tại sao lại nói cái ý này vì ông quản lý quỹ và bạn hãy xem những quỹ ở Việt Nam thì thường họ rải vào rất nhiều họ, sẽ rải tiền vào rất nhiều còn ông thì khác ông gọi là tập trung vào vài doanh nghiệp thôi những cái thứ mà những cái doanh nghiệp mà ông thật sự ông nghiên cứu ông phân tích kỹ lưỡng và ông thấy nó tiềm năng thì ông bỏ tiền vào đó ông bảo là mình chỉ đầu tư vào những cái vị thế giao dịch mua những cổ phiếu mà bản thân thực sự hiểu biết và ý thứ hai luôn luôn liên tục tìm kiếm những sự lựa chọn mới à, đó rồi yếu tố số 5 quy tắc số 5 học cách từ chối với các khoản nợ những nhà đầu tư thành công thường là những người có ý định đầu tư lâu dài và chuyên tâm vào cổ phiếu đã chọn và khi mình chuyên tâm thì mình sẽ có thói quen bỏ ra lượng tiền ít hơn vốn đang có để đầu tư vì thế mình sẽ tránh cái việc vay nợ ở đây là vay ngân hàng này hay vay người thân này rồi vay margin nữa à, tránh xa những cái vay nợ và khi mà bạn đầu tư một cách cặn kẽ một cách chính xác bạn sẽ tạo ra lợi nhuận trong dài hạn chứ không phải là trong ngắn hạn mà nếu mà mình vay thì mình thường mình sẽ rất là bị áp lực trong việc trả lãi và lúc đó quyết định của mình sẽ không còn sáng suốt nữa và gặp rất nhiều người vay chỉ vay gọi là bằng lãi ngân hàng thôi nhưng mà khi mà thời điểm không xứng đáng để đầu tư thì họ vẫn liên tục nghĩ là họ phải đầu tư để gọi là đồng tiền không thể để tiền chết được không thể để tiền nằm im một chỗ được nhưng mà kỳ thực lúc đó là cái lúc mà càng đầu tư thì càng lỗ lúc đó là cái lúc đúng là phải ngồi im nhưng mà vì cái áp lực trả lãi vì cái áp lực lãi vay nên họ không còn đủ sáng suốt nữa à đó và tất nhiên là ông bảo hạn chế lãi vay nhưng mà không có nghĩa là ông bảo là không bao giờ nên dùng đòn bẩy vẫn có những thời điểm ví dụ như khi mà khi mà thị trường tốt mình có thể dùng đòn bẩy được nhưng mà cái đó là ở một cái level rất là khác bạn hiểu không tức là mình phải từng cấp từng cấp từng cấp nếu mà mình còn chưa kiếm được lợi nhuận trên thị trường mình còn chưa biết chọn công ty nào tốt mình còn lỗ khoảng 15 20 phần trăm thì mình gọi là loại mình vẫn chưa tới cái level đó ha à, đó rồi và tất nhiên nó chỉ là một phần nhỏ thôi một phần nhỏ của cả một cái bộ quy tắc cả một cái quá trình đầu tư thôi và những người thành công ấy, như ông Pabrai này này thì tất cả họ đều luôn gọi là tuân thủ quy định quy tắc của mình và rất kỷ luật cực kỳ kỷ luật họ thoát khỏi thị trường ở một mức giá họ đặt ra ngay từ gọi là họ đã có cái gọi là cái điểm cắt lỗ ngay từ trước khi họ mua cổ phiếu rồi à ok nếu bạn thấy video này hay hãy comment xanh và giúp Hoàng chia sẻ nó bạn có thắc mắc gì hãy comment dưới Hoàng sẽ làm video trả lời xin chào hẹn gặp lại